Thank you. Chào cả nhà đã trở lại kênh That's Web Life của Linh à, Bây giờ thì à, ở Việt Nam mình rất là nôn nao Tết Và Linh là một người xa xứ Linh cũng rất là nhớ quê hương của mình à, Vì vậy khi mà mỗi lần sắp đến Tết Linh cũng hay đến những cái vườn hoa Và à, đi mua một ít à, gọi là cái mâm ngũ quả đó cả nhà à, Để mình bài trí Tết cho đỡ nhớ quê hương và cũng để cho con của mình à, biết về cái Tết nguyên đáng hôm nay nhân cái dịp Linh đi tìm hoa để à, mua và trưng trong dịp trưng trong dịp Tết thì à, Linh ghé cái tiệm hoa này để à, quay cho mọi người xem mọi người à, hãy ủng hộ kênh của Linh bằng cách share, like và subscribe để Linh có nhiều động lực đi à, quay những cái clip mới và tham quan những cái à, nơi mới để chia sẻ về cuộc sống của người xa xứ ở bên này như thế nào nha cả nhà đây là một cái vườn chuối kiển thì à, à, bên đây cũng à, trồng chuối được nha nhưng mà cũng phải là tùy loại mấy cái loại này thì trồng trong nhà nhưng mà cũng có loại là sẽ trồng được ở ngoài thì linh chưa có thấy nó có trái bao giờ hết linh chỉ uh, mua uh, trồng trong nhà và có người trồng ở ngoài được thì họ phải uh, nó chết đó cái nhà không phải họ phải sorry nó chết và um, khi mà qua mùa đông thì nó sẽ sống lại nhưng mà linh chưa bao giờ thấy nó có trái cả ở đây thì bây giờ đang là mùa đông cho nên hơi vắng vẻ không có nhiều người đó bên ờ, phía xa xa đây nè là cái ờ, những cái chuối gọi là cái kiểu chuối này là nó thân thuộc với mình nó giống như chuối ở miền quê Việt Nam của mình vậy đó Linh cũng từng mua và để vào một cái chậu thật là lớn ở trong nhà của Linh nhưng mà cứ ờ, đến mùa đông á, thì nó mọi người biết cái cây chú con nó sẽ chết và nó ra rất là nhiều nước thì nó lại chứa rất là nhiều côn trùng cho nên uh, côn trùng bay đầy nhà hết và linh phải bỏ bây giờ thì mình qua một cái khu vực khác mình ngắm hoa nha cả nhà hả xem coi năm nay họ có hoa gì nha thì mình lại à, tới một cái khu vực khác cái khu vực này á, họ bán những cái củ này nè cả nhà linh nghĩ à, đây chắc là củ của hoa à, thủy tiên đúng không ta nhìn nó đẹp ghê ha nhưng mà nguyên cái chậu này á, là 40 euro cũng mắc nhưng mà nếu mà so với cái công của người ta trồng á, thì linh nghĩ là lá giá như vậy là hợp lý rồi và bên này á, là hoa khác cái hoa này á à, nó rất là đẹp khi mà có tuyết nha cả nhà tại vì nó à, gần như là một trong những cái loại hoa mà có thể à, sống sót à, trong cái lúc mà tuyết rơi á cả nhà tuyết rơi xuống cái bắt đầu nó trồi lên từ tuyết rất là đẹp bây giờ á, thì mình đi qua khu vực này hình như đây là hoa huệ nó ờ, mọc lên thật là cao cả nhà hả Linh không có rành hoa lắm và cũng không nhớ tên tiếng Việt của các loài hoa tại vì hoa phong phú quá cả nhà ơi Linh nhớ hình như Linh có ờ, được tặng một cái chậu hoa này Nó lên bông rất là đẹp nhưng mà Linh không biết giữ cho nên nó hư hết rồi Ở đây thì ờ, hiện tại bây giờ đang là mùa đông cho nên ờ, không có nhiều hoa chỉ có những loại hoa như vậy thôi và lúc nãy khi mà linh vào thì linh thấy họ vẫn còn đang dọn dẹp hoa um, hàng hóa của uh, lễ noel vừa rồi công nhận năm nay tết đến sớm quá cả nhà đến nhanh quá đi cái hoa này là hoa gì đây ta hoa gì mà trong phim họa bì á nó có nhắc đến đây nè cái hoa này rất là dễ trồng luôn cả nhà à, linh nói lại cái ờ, chuyện mà tết đến sớm linh mới vừa dẹp cái ờ, cây thông của linh thôi ờ, khoảng một tuần rưỡi mà bây giờ đến tết rồi linh trở tay không kịp linh lại nghĩ là khoảng một tuần nữa mới tết cho nên linh hiện tại bây giờ khi mà linh đang record cái à, cái video này là linh chưa có chuẩn bị gì vì tết cho chuẩn bị à, cái gì tết cho gia đình linh cả bây giờ là phải gấp rút đi chuẩn bị rồi cả nhà bây giờ mình lại tiếp tục coi hoa trà nhé vực này á cả nhà là cái khu vực để bán hoa trồng trong nhà cho nên ờ, ở đây thì có nhiều hoa hơn là cái khu vực ở phía ngoài tại vì bây giờ đang là mùa đông ở bên này cho nên hoa ở bên này rất cả nhà ơi mùa tết là phải ờ, bên mình là phải hay ờ, mua lan á ở đó linh nhớ khi mình đi ra chợ hoa nguyễn huệ á thì à, à, lan này rất là mắc và treo rất là nhiều còn bên này là cái chậu màu trắng này là 25 đồng 95 cent là khoảng 26 ha ở bên này nó cũng có cái trò mà để giá như vậy đó cái nhà Linh thích hoa lan lắm tại vì nó rất là đẹp và rất là nhiều chủng loại cái này là họ làm sẵn như vậy mà linh á, thì lại không có thích mua trong những cái chậu cái chậu như vậy nha các nhà mình mua về mình trồng bằng cái chậu mà à, chưa có uh, trang trí như vậy nè thì nó dễ giữ hơn còn mấy cái chậu mà đã trang trí như vậy linh không biết dưỡng dinh dưỡng nó lúc nào cũng không có tốt hết cây này là cây kumasina Linh không biết tên tiếng Việt là gì luôn á Cây này là 6 đồng 49 6 đồng rưỡi Có nhiều màu Và hình như cái giống này cũng là của nó luôn hay sao á Đúng không ta Không cây cái này cái cây dài dài đó là Frisia Era Cây này đây mọi người nhiều kiều hoa dị thảo quá cả nhà hả mình cảm thấy là phục những người nghệ nhân đã tạo ra những cái tác phẩm đẹp nha dù bên đây là chỉ những tác phẩm bình thường thôi còn bên mình nó họ uống họ nắng vào những cái cây còn đẹp hơn như vậy nữa nè để cho mùi tết nói tới chữ tết là linh nhớ rồi linh ờ, chúc cả nhà một năm mới thật là vui an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh và mong mọi người hãy share like subscribe để mình có động lực làm thêm clip nữa nhé